bản mệnh nên tránh xa khỏi những thị phi tai tiếng kẻo dưới rước họa vào thân, tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. Đối với người làm ăn kinh doanh, đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư, mở rộng quy mô. Lịch ngày tốt khuyên bạn đừng vì cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh, lợi đâu chưa thấy, hại đã gần kề. Thổ khắc thủy, phương diện tình cảm của con giáp này cũng không mấy tốt đẹp. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đó chính là khởi đầu của những dạn nứt, nếu không sớm hóa giải thì hậu quả mang lại rất khó lường. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Bị cục diện sửu tuất tương hình tác động, người tuổi sửu chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần, bản mệnh không ngừng lo lắng về những vấn đề trong cuộc sống của mình. May mắn có chính quan hỗ trợ nên công việc của con giáp này mới có được dấu hiệu cải thiện khá tích cực, với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể đảm đương những trách nhiệm to lớn hơn. Tiếc là bạn vẫn chưa xử lý tốt các mối quan hệ xã giao trong ngày này. Bản mệnh vẫn tiếp tục tỏ ra bảo thủ, cứng nhắc không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đây chính là điểm yếu chí mạng, ngăn bạn tiến tới thành công. Nếu không sửa đổi thì con đường bạn đi sẽ còn vướng khá nhiều chông gai trở ngại nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hôm nay, dần tuất bán hợp, người tuổi dần trong ngày chủ nhật này có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt. Thực thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến bạn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do này kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha kha sẽ rơi vào túi bạn đó. Tuy nhiên, Mộc Khắc Thổ, người độc thân vẫn chưa thể tìm được cho mình một nửa ưng ý, có lẽ bạn nên hạ bớt các tiêu chuẩn của mình xuống, hãy sống thực tế hơn, đừng mãi mơ mộng thêm nữa. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Cục diện nhị hợp trợ mệnh, người tuổi mão gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Chỉ cần đi theo đúng lộ trình mà bạn lập ra, mục tiêu sẽ sớm được chinh phục. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy ra bất ngờ khó đoán trước, Lúc này bạn cần hết sức bình tĩnh mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Sức ảnh hưởng của thương quan có thể khiến cho mọi sự đổ vỡ ngay trước khi bạn chạm chân đến đích. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể lật ngược tình thế, khiến bạn phải chịu những hậu quả khôn lường. Ngũ hành thổ mộc xung khắc, những hiểu lầm không được hóa giải khiến khoảng cách giữa hai bạn ngày càng xa cách hơn. Nếu không ai chịu nói ra, không ai chịu lắng nghe thì sao có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau được. Hãy biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn các mối quan hệ xã giao của người thìn không mấy tốt đẹp khi chịu ảnh hưởng của cục diện thìn tuất tương xung trong ngày hôm nay. Bản mệnh vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà dễ hành động nóng nảy, lời nói nặng nề gây tổn thương cho người nghe lại thêm thiên quan giáng họa, kẻ tiểu nhân chỉ chờ cơ hội này để giáp tâm hãm hại, gây ra không ít trở ngại cho bạn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bạn vất vả gây dựng tan thành mây khói. Trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, bản mệnh cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là với những ai dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về đường ruột, dạ dày, cần xây dựng chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học để đảm bảo cũng như tăng cường sức khỏe cho bản thân.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 Tuy nhiên bạn cũng đừng vì nóng vội mà hành động thiếu cẩn trọng, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà liều lĩnh dấn thân. Hỏa sinh thổ, đào hoa vượng vận, người độc thân sớm gặp được nhân duyên của mình, các cặp đôi cũng nhân dịp này khẳng định được tình cảm đôi bên để bước sang những giai đoạn mới, tình cảm nhờ thế mà ngày càng thăng hoa rực rỡ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật này, người tuổi ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện ngọ tuất bán hợp. Chính tài độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua. Trong ngày hỏa thổ tương sinh như hôm nay, tình cảm đôi lứa như được chắp cánh ngày một gắn kết hơn. Đôi bên thấu hiểu và cảm thông cho nhau, luôn đồng hành cùng nhau trên từng chặng đường phát triển. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi. Chủ nhật này, chịu ảnh hưởng của tương phá, người tuổi mùi cần đặc biệt lưu ý nên tránh xa những cuộc tranh chấp không hồi kết giữa cha mẹ, con cái, anh em trong nhà. May mắn có chính quan ở bên, bạn có thể tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trong ngày này. Những rắc rối dần được con giáp này gỡ bỏ và bạn có thể tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn mà không gặp bất cứ trở ngại nào thêm nữa. Để công việc được thêm phần thuận lợi, bạn có thể tham khảo giờ tốt và hướng tốt xuất hành. Theo đó, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần, hướng Tây để gặp tài thần hắc thần. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, được tương hội trợ mệnh, người tuổi thân đón nhiều tin vui liên quan đến công danh sự nghiệp trong ngày chủ nhật này. Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, các khó khăn trở ngại dường như được gạt sang một bên, dọn đường cho bạn tiến về phía trước. Sự linh hoạt và mưu trí của bạn còn có thể mang về cho tập thể những hợp đồng hợp tác đầy hứa hẹn trong ngày có thiên ấn, ghé thăm như hôm nay. Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt trong ngày thổ sinh kim, Cả hai trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá khi được ở bên nhau. Hạnh phúc mà đôi bạn có được khiến ai nấy cũng phải ghen tị vài phần. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu. Có quý nhân tam hội ở bên chỉ đường dẫn lối, công việc của người tuổi dậu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Với năng lực được khẳng định, vị thế của người giàu dần tăng tiến lên các nấc thang mới cao hơn triển vọng hơn nhờ sự giúp sức của chính ấn. Cấp trên nhìn thấy ở con giáp này những tiềm năng ẩn giấu và muốn trao thêm những trọng trách quan trọng hơn. Ngũ hành kim thổ tương sinh, người độc thân gặp vận đào hoa, nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của những người khác giới. Bạn hãy mạnh dạn thể hiện cá tính và tìm ra cho mình một nửa ứng ý nhất nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Xem bói tử vi, thiên quan án ngữ trong vận trình hôm nay của người tuổi Tuất báo hiệu con giáp này sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trắc trở. Công việc chẳng được suôn sẻ như mong đợi của bạn, lại thêm kẻ tiểu nhân bù vây chỉ chờ cơ hội để hạ bệ bạn. Với tài trí của mình, bản mệnh có thể vượt qua những thử thách này với điều kiện luôn bình tĩnh và thận trọng trong từng hành động lời nói của mình. Chỉ cần bạn kích động thì ngay lập tức sai sót có thể xảy đến, phá vỡ tất cả mọi công sức mà bạn đã gây dựng. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 6 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, Tỷ kiến chiếu mệnh, người tuổi hợi dễ vướng vào những cuộc chia bè kết phái trốn công sở trong ngày hôm nay. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa đừng để bị tác động sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bạn. Bản mệnh cũng chớ nên mạo hiểm trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Đây là thời điểm bạn nên tập trung toàn lực vào công việc của mình, tránh bị sao lãng hay phân tâm vì những cám dỗ xung quanh. Thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng mấy suôn sẻ trong ngày chủ nhật này.